Các chị mụn đầu đen tại nhà sạch bách từ quả chanh vài ngàn đồng Với hai cách trị mụn đầu đen tại nhà dưới đây Nỗi lo lắng về gương mặt sần sùi mụn sẽ không còn nữa Mụn đầu đen đáng ghét thường xuất hiện ở hai bên cánh mũi, gò má, cằm, chán do lớp bã nhờn trong lỗ chân lông sau một thời gian tiếp xúc với không khí bị oxy hóa chuyển thành các đốm đen khiến gương mặt trở nên kém sắc hơn. Nhưng bạn sẽ không phải lo lắng gì nữa với hai cách trị mụn đầu đen tại nhà với tranh dưới đây. 1. Cách trị mụn đầu đen tại nhà, nước cốt chanh cộng sữa chua cộng bột yến mạch cộng dầu ô liu. Chuẩn bị: một thìa canh nước cốt chanh, 3 thìa canh sữa chua, 2 thìa canh bột yến mạch, một thìa cà phê dầu ô liu. Cách làm: trộn đều các nguyên liệu trên thành hỗn hợp, sau khi rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp này lên mũi, đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng, đợi khoảng 10 đến 20 phút thì rửa lại mặt với nước lạnh. 2. Cách trị mụn đầu đen tại nhà bằng sông hơi. Thực hiện Xông hơi mặt với nước ấm trong khoảng 2 đến 3 phút để lỗ chân lông nở ra. Vắt nước cốt chanh vào một cái chén nhỏ và pha thêm một chút nước lọc để làm loãng, hỗn hợp nước cốt chanh. Dùng bông tẩy trang thấm nước cốt chanh rồi đắp lên vùng nhiều mụn đầu đen. Dùng bông tẩy trang nhúng vào chén nước chanh rồi thoa đều lên mặt, đặc biệt chú ý phần mũi có nhiều mụn đầu đen để qua đêm và rửa mặt vào buổi sáng hôm sau. Điều trị tai sạch nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm. Hai cách tuy đơn giản nhưng lại có khả năng tiêu diệt tận gốc mụn đầu đen, cùng đánh bại kẻ thù không đợi trời chung này nhé. Tất nhiên vẫn tùy cầu địa mỗi người, bạn có thể cân nhắc trước khi sử dụng công thức này. Bạn vừa xem xong video cách trị mụn đầu đen tại nhà sạch bách từ quả chanh vài ngàn đồng.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 Hãy lắng nghe những chia sẻ về bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con dưới đây để rút ra cho mình kinh nghiệm trị nám tốt nhất nhé. Người ta thường bảo gái một con trông mòn con mắt. Vậy mà có thời gian, tôi đã từng rất khổ sở với vết nám hai bên gò má sau khi sinh. Nhờ thực hiện những quy tắc làm đẹp dưới đây mà nám trên mặt tôi giờ đã mở đi trông thấy, thậm chí không trang điểm cũng ít ai nhận ra. Nám da sau sinh từ hồi sinh bé trai đầu lòng, tôi bắt đầu có dấu hiệu của nám. Thời gian đầu mới sinh xong, một phần vì bận bịu lo cho con, một phần vì sợ da lúc đó còn yếu nên tôi không dám sử dụng bất kỳ phương pháp gì để dưỡng da. Đến khi bé cứng cáp hơn thì nhìn lại đã thấy nám xanh cả mặt. Bản thân nhìn mình trong gương còn thấy chán, nói gì đến chồng và mọi người xung quanh. Vậy là tôi quyết định làm một cuộc cách mạng cho bản thân mình. Cùng với việc chào đón một thiên thần nhỏ, tôi còn phải chào đón cả những vết nám xấu xí trên da mặt. Ban đầu từ lúc con trai được một tuổi, tôi mới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng này. Vậy thì tính ra, vết nám trên mặt tôi đã có thâm niên được ít nhất một năm. Bí quyết của tôi tuy đơn giản, nhưng để kiên trì để thực hiện được kết quả như bây giờ thì thực sự cũng có chút khó khăn. Bí quyết trị nám da sau sinh, ăn uống về ăn uống, các chị nhất quyết phải thực hiện uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Một bí quyết đặc biệt của tôi nữa là sử dụng nhiều loại trái cây chứa vitamin C như cam, chanh, cà chua. Vitamin C rất tốt cho da, sử dụng đều đặn sẽ thấy da mịn màng hơn. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng kem chống nắng. Nám da sau sinh chủ yếu đến từ nguyên nhân thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, nếu cứ phơi mặt ra ngoài nắng, các khắc sắc tố nám sẽ hoạt động mạnh hơn, dễ bị đậm màu hơn, thậm chí có thể lây lan. Vì vậy, trước khi ra ngoài 30 phút, tôi đều sử dụng kem chống nắng SPF 30, PA2+ và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Thực hiện không chỉ ra ngoài, các chị mới trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng, mà kể cả ở trong nhà, những tác hại của tia UV vẫn có thể ảnh hưởng đến da. Trong trường hợp các chị làm việc trong nhà nhưng vẫn bị bắt nắng, tốt nhất vẫn nên sử dụng kem chống nắng như tôi nhé. Bí quyết trị nám da sau sinh, mặt nạ trị nám da tử thiên nhiên. Một tuần 3 lần, tôi sử dụng mặt nạ nước cốt chanh và sữa tươi. Loại mặt nạ này tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần hai thìa nước cốt chanh, hai thìa sữa tươi không đường. Trộn đều hỗn hợp trên rồi thoa đều lên các vết nám, massage trong vòng 20 phút. Tôi thường sử dụng bông gòn chấm vào dung dịch và thoa lên vùng bị nám, như vậy dung dịch sẽ không bị chảy. Sau khi massage vùng bị nám thì rửa sạch mặt với nước. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng sản phẩm đặc trị nám. Thực ra những sản phẩm kem dưỡng da trước khi bị nám tôi đã sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi bị nám, với suy nghĩ bị gì thì diệt đó, tôi quyết định lựa chọn một sản phẩm trị nám tin cậy. Hiện tại thị trường có rất nhiều loại sản phẩm trị nám không rõ thương hiệu. Hơn nữa, tôi lại sợ da mặt sau khi sinh vẫn chưa ổn định, nên khâu tìm kiếm mỹ phẩm trị nám đối với tôi vô cùng phức tạp. Không những lựa chọn thương hiệu lớn, tôi đặc biệt chú trọng đến thành phần của sản phẩm. Sản phẩm nhất định phải có thành phần từ thiên nhiên và đã qua nghiên cứu tôi mới dám sử dụng. Kiên trì với những bí kíp trên trong vòng 6 tháng, rốt cuộc những vết nám trên mặt bây giờ đã mở đi rõ rệt. Trên đây là những bí quyết trị nám da sau sinh của riêng tôi, mong rằng chia sẻ này sẽ có ích cho những chị em nào gặp phải tình trạng này. Bạn vừa xem xong video bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con.